家族むつい何Xin chào, tất cả mọi người Chúng ta là nhóm Double Wish Hôm nay Double Wish sẽ giới thiệu cho các bạn trang mục mới Bảo vệ cùng Double Wish Hôm nay chúng tôi thử tác làm bento nha yeah. Dạ. Kazu làm từ bento con heo Bento kỹ thời Quyển liệu bao gồm cà rốt, phô mai, cá ngừ bào, xúc xích, rong biển, cơm và mayonnaise Shinsuke là làm từ cái gì? Shinsuke Là đơn đi Shinsuke Còn dạ. bento ten là cái gì? Bento ten là yếu nhau Bento yếu nhau Nguyên liệu bao gồm trứng, khoai tây, phô mai, cà chua, củ cải trắng, gà chiên, xúc xích, cà rốt Ok, xong là chưa? Rồi Ok, chúng tôi bắt đầu nhé Trên sự tâm gì? Công trạng Trong nè, trong Onigiri Đây là onigiri Như thế nào ạ? Tôi nhà Nói là được rồi, được rồi Không, không thể được Kazu sẽ trong không bởi Kazu Obushi sushi và nước trường chè là nước trường Nhật Bản này hơi hơi khác nhau hơi ngọt sushi rong biển Ồ, Shinsuke sử dụng rong biển để làm gì? Sẽ dùng rong biển để quán cơm Làm chữ k này thì sau đó là làm chữ Ngon đấy Kazu sẽ đổ cơm ra mà bột để nán cơm Trên khách quay tay Trên đàn cắt, quay tay để làm nộm lã Cái này phải cắt cho đều nhẹ Kazu dùng rong biển để làm tóc cho heo con Shinsuke sử <laughs> dụng củ cải Bây giờ Shin sẽ làm cờ nhà bản bằng charlotte và củ cải Lôi Xin sẽ khắc chấn thăng người sau để làm cờ Việt Nam Còn Kazu sẽ dùng phương cách làm chữ khí thời để trang trí Jin sẽ dùng xúc xích để tạo hình trải nghiệm Làm như thế nào? Cách thay đạo xúc xích ghép lại là xong rồi Xong okay. rồi nha, yeah. yeah Hình của bác bento này là Bento khí hợi có hai con heo, một là con heo lớn và một là con heo nhỏ. Bento đèn của tôi là Yêu nhau. Con trai Nhật Bản là ninja yêu con gái Việt Nam Tôi nón lá. Nếu tiếp bento của Kazu, hai bento của Shinsuke. hai bên trong trang Facebook nhé. Yeah! Ok các bạn, Các bạn ơi, nếu thích video này thì share, like và subscribe nhé. Bye bye.